thay cái ờ, thảm mới ờ, cho mấy em cút con ừ. đàn cho con propeller của Hana và Nano bởi vì ngày hôm nay cho con ờ, hôm nay thì đã là mở mắt rồi rồi vẫn đang bú ti mẹ chuẩn bị sẽ chuẩn bị ăn dặm 6 con bố bị uh, nghẹn ở đây gọi là sặc sữa này mẹ nhiều sữa quá đó mút quá là, là sắc sữa mẹ hẳn là mưa lâm thâm trong chuồng cứ khô khan ấm áp là được ừ. đến uh, cho con đến cái tầm này thì cho còn đến cái tầm này thì thì thì ờ, nó ti con mẹ có căng thì nó cũng chỉ mút một tí là xẹp hết ừ. có mấy bạn hỏi cái đàn này thì chờ bây giờ thì cũng chưa phải là cái thời điểm để chọn chó chó con khoảng tầm 40 ờ, ngày thì có thể bắt đầu chọn chó khoảng uh, bọn này nó đẻ là hôm nay là coi như là, là 15 âm rồi 15 âm thì coi như là hôm nay nó được 16 ngày đẻ hôm 29 mà đã có một thanh niên đi uh, bắt đầu à hai thanh niên bắt đầu đi uh, tranh chỗ tì, chỗ uh, ti của mình hút là nó hết sữa bớt sữa rồi tranh chỗ khác đấy hầm hè đấy mới mở mắt thôi tranh nhau cái ti là đã hầm hừ rồi dọa nạt ờ, đàn này thì cho con là tương đối là đều nhau có một con là nó nhỏ hơn một chút thì con này nó còn nó nhỏ nó có có một cái lý do của nó là nó con này nó quyết liệt này nhìn nó ti này đây chính là thằng này, này nó luôn luôn nó chọn cái ti cuối cùng và nó bé nhưng mà nó luôn giữ được ti cho nó sang ti khác ừ, nó cũng không có chịu cho sang ti khác rồi nó cũng sẽ quay lại lần về cái ti ban đầu của nó là nó bú ở cái ti cuối cùng ti cuối cùng này thì nó dễ bú nhưng mà uh, nó ít sữa hơn và chất lượng sữa nó cũng thấp hơn ở hai cái ti bên cạnh hai con to tranh ở cái khu vực cái ti của nó nhưng cũng không tranh được cũng không tranh được với nó mút ngậm cái ti rất là chặt con này nó nhỏ hơn nhưng mà nó không có bé con này nhá mắt nó mở sau này đây bây giờ mắt nó mới hí hí thôi mấy con ờ, to hơn là mắt của nó là nó mở to hơn này, mắt thì nó còn đang hí hí này để chờ đến khi mà chúng nó ăn được thì lúc đấy là chúng nó sẽ đuổi kịp nhau thằng bé hơn này là thằng đực muốn được hai cái này là đi uh, lững chững đi rồi này đấy này, tất cả những con khác nó đảo tì riêng cái con thằng quài này nó vẫn quyết liệt nó giữ cái tì của nó từ đầu đến cuối luôn không đảo không có đổi chỗ với con nào đã có thanh niên ăn no tìm chỗ ngủ Đấy. nó ra riêng một chỗ để nó đỡ bị làm phiền à lại quay lại ăn tiếp đố nào tranh được cái tì của cái con bé này. quyết nó giữ cái tì đấy cái ti ờ, nhiều sữa nhất nó là cái ti này này hai cái ti này là hai cái ti nhiều sữa nhất này cái ti cuối cùng đấy là nó không có nhiều sữa bằng hai cái ti bên sát ờ, bên cạnh đâu hai con tìm chỗ riêng tư làm đấy nó làm riêng ra một chỗ vừa chủ động nhất đảo ti cho con bé hơn này chủ động đáo thì con khác mới giành được cái ti kia còn không là cái ti này đầu ti này nó dễ ti mà nó giữ cái đầu ti thôi nếu bình thường để tự nhiên là kiểu gì nó cũng sẽ vào nó nhận cái ti thôi không phải ti của nó là nó cũng bắt đầu nó đảo ti rồi xem lại kiểm tra cái ti này coi còn nhiều sữa không cũng còn nhưng bây giờ thì nó ít rồi cái quan trọng là cái ti cuối này nó là nó rất là dễ ti nhưng chất lượng sữa nó không bằng những cái ti ở ở bên trên để cho quay về cái ti ờ, ban đầu của ông đi là cứ nằm yên đấy cái ti ban đầu của nó là nó ôm nó giữ nguyên này. đã có ba con tìm chỗ nằm riêng ừ. còn ba con vẫn tiếp tục chiến đấu đây nhìn theo con kia có tranh là của nó không? hơi khó luôn đấy đẩy rất mạnh đấy nhìn để tranh được của nó này. tranh vào nó không dễ à gấp tí dưới rồi à, vẫn muốn tranh không dễ đâu không tranh được của nó ấy. con to cũng không tranh được nó ngậm cái con còi này nó ngậm cái tì của nó rồi thì thôi rồi đừng có con nào tranh rồi to khỏe chanh được nữa. kia vẫn cứ rút đấy còn uh, ờ, tỉ ở cái tỉ dưới là vẫn muốn tranh cái tỉ bên trên này. kiểu gì nó vẫn giữ cái tỉ rồi mấy lần có đối thủ cạnh tranh mà các đối thủ đều không thể giành được thì đấy cái tì uh, ờ, cuối cùng này nó là tì dễ tì nhưng mà thực ra là sẽ là cái tì ít sữa hơn thành ra nó bú lâu no hơn đây giả sử như hôm nay là mình ngồi ở đây tại sao con chó này nó sẽ còi nhưng mà về sau cái khung thì nó lại không phải là khung nhỏ vì là như hôm nay mình ngồi ở đây này thì uh, giữ uh, nằm ở đây thì chủ ở đây thì con mẹ nó cứ nằm ở đây thôi thì này, con mẹ nó nằm ở đây để chủ xoa nhưng nếu bình thường mà chúng nó cho cho con nó tì ấy, thì ờ, có mấy con mà no có mấy con mà nó no rồi ấy, là nó sẽ đứng dậy thì như cái con quài này nó sẽ ti nó sẽ bị thiếu vì là cái ti đấy nó ít sữa hơn và nó không chịu đổi ti thì nó bị thiếu thì nó cứ ngày nào cũng bị thiếu tí thì dần dần nó sẽ thành cái con nó quài hơn đó nhìn cái con to nhất này đây là có con này là con to nhất và con này là con quài nhất này nhìn sẽ hiểu vì sao là cái con to là nó to nhất nó bú từ đầu đến cuối ba con là ra ngủ rồi nhé nó vẫn cứ miệt mài nữa tùy để xem là con này là con đực hay con cái ừ. thằng to nhất cũng là đực thằng nhiệt tình tiếp theo cũng là đực ba thằng đực à một thằng ngủ rồi lại bò ra để xem thằng này là đực hay cái cũng được luôn bốn con được luôn thế là hai hai con cái là nó bú no xong nó nằm ra chỗ thôi còn đực thì nó một con no rồi ra nằm rồi mà lại quay lại kiếm ăn thêm đây bốn đực đấy bốn đực này có cái thằng quay thằng bé nhất là thằng bướng nhất à, chính là thằng này nó nằm oắt sang một bên nó vẫn gặm cái tì của nó à. đấy quạch ra một bên nó lấp đậm cái tì và ba thằng còn lại đừng có thằng nào tranh được với nó chẳng thằng nào tranh được cái tì của nó bắt đầu no no rồi đấy bốn đực à, để ngắm bọn chó con này thì khoảng tầm uh, cứ mỗi tuần mình sẽ quay video ờ, một hai tuần nữa là bắt đầu có thể ngắm chó con được hôm nay 16 ngày nói chung là cho con để ngắm chọn thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 40 ngày là có thể bắt đầu ngắm chọn cho con được chọn đặt cọc hai thằng ra nuôi nhau ừ. nó ra nó rút vào chỗ chân của chủ nó ngủ này đây, từ bé này đấy nằm lên chân chủ để ngủ yêu chưa nó quấn chủ nữa là bản năng này đây à, đội quân Buti đã giải tán đi ngủ hết thì còn duy nhất là cái thằng được à, quài nhất là một mình nó chinh chiến đó đó là chính là lý do vì là sao vì nó bú cái ti cuối cùng là nó ít sữa hơn bú ti cuối cùng là cái ti mà nó dễ ti nhất nhưng mà nó ít sữa hơn cái lượng chữ sữa của nó ít hơn nó hết cái chữ sữa thì nó sinh cái sữa mới thì nó chậm đấy bây giờ là còn lại một mình nó thì nó bắt đầu nó đi lần mò của những con khác nhưng ở đây là bởi vì là có có chủ ngồi đây thôi chứ còn nếu bình thường thì chúng nó cũng giải tán hết rồi vì là chỉ cần ba con bốn con nó bú no là con mẹ nó sẽ đứng dậy ngay phân tán này hai con nằm đây này một con nằm đây này hai con nằm đây này Đấy. một mình uh, thằng uh, thằng thằng uh, đực này một mình nó vẫn cứ chinh chiến Ừ, mẹ Hana chăm con rất khéo luôn Ok à, hôm nay quay à, đàn chó con của Hana và Nano để mọi người cùng theo dõi nhiệt tình ấy trước mà nó ti tập trung đừng có con nào tranh được cái ti của nó nhưng mà đến bây giờ khi tất cả những con khác ngủ rồi thì nó lại đi nó nhạt nhạnh à, ti vẫn cứ sữa đấy cái tì mà nó ngậm mà nó là cái tì mà nó vẫn sữa thì nó vẫn có sữa nhưng mà nó hết cái phần uh, sữa tích trữ sẵn rồi tức là ở trong cái bầu ti khi nó căng lên nó có sữa tích trữ sẵn nó hết rồi thì cái sữa mới nó sẽ ra nó sẽ cái tia nó sẽ ít thì bú nó, nó nó nó lâu no nó bị ờ, nó bị bú thiếu để thay cho nó cái thảm mới thay cái ờ, thảm mới cho mấy em thú con ừ. có chỗ mới sạch sẽ cái là nô này đây nhá mới 16 ngày nhá đã nâu nhau nô theo kiểu gọi là đấu mỏ ừ. đấu mỏ với nhau đấy con to con nhỏ là bây giờ so rồi ừ, đang đòi uh, rồi muốn mẹ vào đấy nhưng mà vừa mới trải đệm xong chưa được rồi chờ một tí rồi cho mẹ vào ừ, đúng mỏ ừ, dạ. ừ. Ừ, thằng quài này ra chân anh làm gì ra đây chơi chơi cùng với chúng nó ừ. thằng này đến khi ăn đến khi mà chúng nó ăn được nó sẽ vọt lên rất là nhanh khi ăn thì chúng nó sẽ ăn được ăn đủ bây giờ nó quài hơn đấy nhưng mà đến khi xuất đàn nó sẽ sàn sàn như bọn này đây, giả sử như thằng này là thằng to này thằng này là thằng bé này mọi người cứ chờ xem đến khi xuất đàn là sẽ sàn sàn như nhau nó không có tranh nhau bao nhiêu ừ. tức là nuôi con chó thì ờ, cái con chó nó không to hay không nhỏ nuôi từ bé thì biết được vì nó còn do cái lúc uh, cái lúc bé nó to nhỏ nó còn do cái uh, uh, tì sữa của chúng nó nữa sữa của con mẹ rồi con nào nó ngậm tì nào kiểu như vậy à, con nào tiêu hóa tốt con nào tiêu hóa kém nếu mà con nào mà tiêu hóa kém thì nếu mà nó mà là cái con tiêu hóa kém thì lông nó sẽ không bóng được như thế này nó là con tiêu hóa tốt đấy nhưng mà nó booty là nó bị thiếu sạch sẽ à, đã được uh, tỉa móng làm làm neo tỉa móng xong tỉa móng để cho nó đỡ cào xước cái ti của mẹ móng của cho con nó rất là sắc đó ổn định chỗ nằm ngủ rồi